tất vâng cả các bạn, mình tên là Đặng Thanh Hải, học sinh lớp 11 A1 trường Trung học phổ thông tỉnh Gia Ba. Mỗi nơi chúng ta đi qua đều đem lại cho chúng ta những trải nghiệm, những kiến thức mới và hôm nay đến với chương trình âm vang thứ thanh, mình cũng mong muốn học hỏi được nhiều kiến thức mới và có thể vượt qua được những câu hỏi mà chương trình đưa ra. Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Vũ Quỳnh Trang, đến từ lớp 11C1 trường Trung học phổ thông Vĩnh Lộc. Sở thích của tôi là nghe nhạc và khám phá những thứ mới mẻ. Đến với chương trình ngày hôm nay, tôi mong muốn được giao lưu, học hỏi và làm quen với tất cả các bạn cùng chơi với châm ngôn. Nếu bạn không tự xây giấc mơ cho mình, người khác sẽ thuê bạn xây giấc mơ cho họ. Rất mong nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Nguyễn Văn Tâm, học sinh lớp 11A3, trường trung học phổ thông Tĩnh Gia ba Câu châm ngôn yêu thích của mình là không có báo nào quý bằng học thức, hãy tích lũy lấy nếu bạn còn đủ sức. Mục tiêu của mình đến đây là chinh phục những đỉnh cao tri thức. Rất mong được sự cổ vũ nồng nhiệt của tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Lê Đăng Dương, học sinh lớp 11C1 trường Trung học phổ thông Vĩnh Lộc. Hôm nay đến với cuộc thi, mục tiêu của tôi đề ra là giành số điểm cao nhất và giao lưu học hỏi với các bạn cùng thi. Các bạn hãy cổ vũ tôi nhé. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cuộc thi âm vang sứ thanh năm thứ 15, vòng thi nhận diện. Bạn ơi cùng đến đây, cùng nhau chơi mà học, nào ta cùng nắm tay mà chơi thế giới bao điều lạ chỉ có học mới hay vượt đỉnh cao tri thức chấp cánh bay vào đời nào ta tôi cũng xin được cảm ơn các nhà tài trợ VNPT Thanh Hóa, nhãn hàng sữa đậu nành Famicansi, ba tác động chắc khỏe xương, công ty dược phẩm Tâm Bình, thép Hòa Phát và công ty cổ phần xi măng Vincent Bỉm Sơn đã đồng hành cùng âm vang Sứ Thanh năm thứ 15. Kính thưa toàn thể quý vị, năm nay ngoài các phần thưởng của ban tổ chức thì nhãn hàng sữa đậu nành Famikansi cũng sẽ trao tặng một suất học bổng dành cho các bạn thí sinh giành được giải nhất của vòng thi nhận diện sau tài và thí sinh vô địch âm văn Sử Thanh. Và bên cạnh đó thì giải thưởng thí sinh cứng cốt cách cũng sẽ được nhãn hàng sữa đậu nành Famikansi trao tặng trị giá 10 triệu đồng dành cho thí sinh nào được yêu thích nhất qua hệ thống bình chọn của chúng tôi trên trang fanpage âm văn Sử Thanh TTV. Và nếu như yêu quý thí sinh nào thì các bạn hãy nhớ bình chọn cho thí sinh đó và hệ thống bình chọn của chúng tôi sẽ khép lại trước khi trận chung kết năm kết thúc. Và đến tham dự với cuộc thi ngày hôm nay, Lê Trang xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các quý vị đại biểu khách quý. Đại diện ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu bà Mai Việt Hà, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Phó trưởng ban tổ chức game show Ava Thanh năm thứ 15. Đại diện nhà tài trợ trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thái Sơn, Phó Giám đốc Kinh doanh VNPT Thanh Hóa, Xin được trân trọng giới thiệu ông Đỗ Tấn Tài, đại diện nhãn hàng Famicamsi, công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy. Đại diện ban cố vấn trân trọng giới thiệu ông Trịnh Trọng Nam, Phó trưởng phòng giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa. Đại diện các nhà trường xin được trân trọng giới thiệu cô giáo Lê Thị Thúy Nga, Phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Vĩnh Lộc. Xin được trân trọng giới thiệu cô giáo Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia Ba cùng toàn thể các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh đến từ hai ngôi trường, trường Trung học phổ thông Vĩnh Lộc và trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia Ba. Và vâng, một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn và chào đón sự có mặt của toàn thể quý vị trong cuộc thi ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng hướng lên sân khấu để cùng chào đón và nhận diện bốn thí sinh, bốn nhân vật chính trong chương trình ngày hôm nay. Ở vị trí số 1 là bạn Vũ Quỳnh Trang đến từ lớp 11C1 trường Trung học phổ thông Vĩnh Lộc. Ở vị trí số 2 là bạn Nguyễn Văn Tâm đến từ lớp 11A3 trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia Ba. Ở vị trí số 3 là bạn Lê Đăng Dương đến từ lớp 11C1 trường Trung học phổ thông Vĩnh Lộc. Và vị trí số 4 là bạn Đặng Thanh Hải đến từ lớp 11A1 trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia Ba. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta đang đến với cuộc thi thứ 16 của vòng thi nhận diện. Đây là cuộc thi cuối cùng của vòng thi nhận diện rồi ạ. Và ai sẽ là thí sinh cuối cùng ghi tên mình vào vòng thi so tài? Chúng ta hãy cùng khởi hành. Thí sinh đầu tiên sẽ đến với phần thi khởi hành là bạn Quỳnh Trang. Cô gái có gương mặt rất là dịu dàng và hiền lành đúng không ạ? Cái cha thân mến ở trên lớp thì em thích nhất là học môn nào? Dạ, em thích nhất là học toán ạ. Thích nhất là học toán và hy vọng rằng với những câu hỏi để không chỉ là toán đâu về ờ, tự nhiên và bên cạnh đó là những câu hỏi khác nữa thì em sẽ có thể là vượt qua những câu hỏi đó ngay trong phần thi đầu tiên. Em đã sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng rồi. Chúng ta sẽ cùng đến với 60 giây cho phần thi khởi hành dành cho bạn Quỳnh Trang. 60 giây, bắt đầu. Nước xâm nhập vào tế bào lông hút theo cơ chế nào? Thẩm thấu ạ. Chính xác. Quần đảo nào của nước ta xa bờ nhất? Hoàng Sa. Sai Trường Sa. Hạt tải điện trong chất bán dẫn là? Ion sai electron và lỗ trống. Nguyễn Thị Đào là tên thật của nhân vật nào trong tác phẩm Tắt đèn của Ngô Tất Tố? Chị Dậu. Chính xác. Who was the first to discover antibiotics? Bỏ qua. Đáp án là Alexander Fleming. Cuốn sách tập hợp những bài giảng của Bác Hồ tại Đường Cách Mệnh ạ. Chính xác. Trong không gian cho hai điểm phân biệt A và B, tập hợp tâm các mặt cầu đi qua A và B là một. Bỏ qua. Mặt phẳng. Xét về độ tuổi, người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ là người từ đủ 3 chấm 18 ạ. Chính xác. Đồng thau là hợp kim của đồng và ừ. Thiếc ạ, à? sai kẽm. Clarence Seedorf, cầu thủ duy nhất từng vô địch Champions League với ba câu lạc bộ khác nhau là người nước nào? Pháp ạ. À? Đáp án trong câu hỏi cuối cùng này phải là Hà Lan ạ. À? Và kết thúc 60 giây trong phần thi khởi hành của mình thì Quỳnh Trang đã mang về cho mình 40 điểm đầu tiên. Xin chúc mừng Quỳnh Trang. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng khởi hành với bạn Văn Tâm. Văn Tâm, cảm xúc lúc này của em như thế nào? Dạ, em cảm giác um, hơi um, hơi lo lắng nhưng mà em nghĩ là em hít thở một hơi thật sâu là sẽ được ạ. Hít thở một hơi thật sâu và các bạn cổ động viên của Văn Tâm nữa. Có hít thở thật sâu rồi này và có những tràng vỗ tay của các cổ động viên rồi. Bây giờ thì em đã bình tĩnh hơn để bước vào phần thi khởi hành của mình chưa? Dạ, em đã sẵn sàng ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với 60 giây trong phần thi khởi hành của bạn Văn Tâm. 60 giây, bắt đầu. Ở động vật hô hấp ngoài được hiểu là trao đổi khí giữa cơ thể với ba chấm. Môi trường bên ngoài ạ. Chính xác. Bến cảng nhà rồng nằm bên sông nào? Sông Sài Gòn. Chính xác. Điện trở của vật siêu dẫn bằng bao nhiêu? Bằng không ạ. Chính xác. Bài thơ nào được đánh giá là chín nhất trong sự nghiệp thơ nôm của Tú Sương? Thương vợ. Sai, sông lấp. What canal connect the Pacific Ocean and the Atlantic Panama. Ocean? Panama. Chính xác. Mặt trận Việt Minh được thành lập năm nào? 1916. Sai, năm 1941. Đem một đồng tiền ba lần liên tiếp số phần tử không gian mẫu là? À, 216 ạ. Sai, đáp án là 8. Trong pháp luật lao động Việt Nam, quy định chung về độ tuổi lao động là từ đủ bao nhiêu tuổi? 15 ạ. Chính xác. Muối clorua của kim loại kiềm thổ nào được dùng làm thuốc trừ sâu? natri ạ sai BACL2. Zidane đặt quả bóng vàng. Và kết thúc 60 giây trong phần thi khởi hành của mình thì Văn Tâm đã mang về 50 điểm đầu tiên. Xin chúc mừng Văn Tâm. Trước khi đến với phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghỉ trong ít phút. canxi ba tác động mới Cháu cơ thể thêm dẻo dai Cao lớn Thích khỏe xương Nhờ bộ ba kết hợp canxi Vitamin D3 và vitamin nhóm D Sữa đậu nành Fami canxi ba tác động Thích khỏe xương Fami canxi ba tác động mới Thêm phiên bản ít đường Giảm 30% lượng đường Đẹp vóc dáng Chất khỏe xương Hey ngủ đi Chọn gói Internet siêu tốc, truyền hình 4K tương tác thông minh, 4G cho cả nhà cùng kho nội dung thời thượng, kết nối thả ga, giải trí mặc đã, thể thao đỉnh cao, game không giới hạn. Sử dụng gói hôm ôm tròn giải trí, đăng ký hôm nay nhận ngay ưu đãi. Hôm nay là ngày các chiến binh thép hoạt phát rời lò cao ra cạn Các chiến binh có nhớ phẩm chất của mình không? Dạ Thứ nhất, xuất thân từ quặng, sạch không tạp chất Thứ hai, xuất thân từ quặng, chắc bền vô song Thứ ba, đi khắp muôn nơi xây nhà bền chắc Tốt lắm, hãy cùng nhau vươn ra biển lớn Khẳng định vị thế hàng đầu của thép hòa phát Thép từ quặng sắt, nhà chất đời đời Thép hòa phát thị phần số 1 Việt Nam Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Mọi vai đau gối tê tay này ta đã có tâm bình dùng này, đỡ đau xương sức khỏe dẻo dai. Thời tiết thay đổi thất thường, toàn thân đau nhức khớp xương rụng rời, đã có đầy tâm bình yêu thương. Viên khớp Tâm Bình, hàng Việt Nam chất lượng cao, hỗ trợ mạnh gân cốt, giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, hỗ trợ làm chậm quá trình thoái hóa khớp, tăng cường lưu thông khí huyết. Đau lưng mỏi khối tê tay bà con cô bác mua ngay Tâm Bình đi dọc hành trình đất nước ở mỗi thời khắc lịch sử chúng tôi xây nên những công trình bền vững với thời gian trường tồn theo năm tháng để cùng bạn vun đắp cuộc sống xi măng xem Bỉm Sơn thách thức thời gian khởi hành là bạn Đăng Dương. Trong bản đăng ký gửi về cho chương trình thì bạn Đăng Dương có ghi rằng bạn ấy rất là yêu thích uh, ca sĩ Jack và Sơn Tùng MTP. Ờ, không hiểu là vì sao Dương lại ờ, thích hai ca sĩ này vậy? Em thưa chị là vì hai người này đã truyền cảm hứng để cho em cố gắng nhiều trong cuộc sống ạ. Truyền cảm hứng bằng âm nhạc hay là bằng những câu chuyện cá nhân của các anh ấy? Bằng cả âm nhạc và cuộc sống ạ. Ừ và có lẽ rằng mỗi khi mà chúng ta cảm thấy áp lực một chút về ờ, việc học tập này hay là trong cuộc sống chúng ta gặp một chút khó khăn thì khi nghe nhạc thì em cảm thấy phấn chấn và vui vẻ hơn đúng không? Dạ vâng. Em đã sẵn sàng chưa? Dạ em sẵn sàng. Chúng ta sẽ cùng đến với 60 giây cho phần thi khởi hành dành cho bạn Đăng Dương. 60 giây bắt đầu. Trong các nguyên tố hóa học sau đây, nguyên tố nào chiếm tỷ lệ cao nhất trong cơ thể người? Carbon, hydro. Sai đáp án là oxy. Châu Á tiếp giáp với bao nhiêu đại dương? 5. Sai 3. Trong mạch điện kín cường độ dòng điện tỷ lệ 3 chấm với suất điện động của nguồn điện. Vâng. Chính xác. Tác phẩm nào của nhà văn Thạch Nam bắt đầu bằng tiếng trống thu không? Hai đứa trẻ. Chính xác. What canal connect the Atlantic and Indian Oceans? Bỏ qua. Sure Canal. Ai làm tổng bí thư lâu nhất của Việt Nam? Trần Phú. Sai Lê Duẩn. Thực hiện liên tiếp phép đồng dạng tỷ số 2 và phép vị tự tỷ số trừ 2 ta được phép đồng dạng tỷ số nào? Âm 1. Sai 4. Theo Hiến pháp Việt Nam năm 1992, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do ba chấm bầu ra. Nhân dân. Tài Quốc hội. Trong nước chất điện ly phân ly thành ion ba chấm. Âm và dương. Chính xác. Walker Manus Kassen là người nước nào? Đức. Còn những 8 giây ạ. Tuy nhiên thì đáp án cuối cùng trong câu hỏi này phải là Na Uy ạ. Kết thúc 60 giây sau phần thi khởi hành của mình thì Đăng Dương đã mang về cho mình 30 điểm đầu tiên. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng khởi hành với bạn Thanh Hải. Thanh Hải thân mến, mong muốn của em khi đến với cuộc thi âm văn giữa Thanh ngày hôm nay là gì? Em chỉ là mong muốn em là được giành được thành quả cao nhất ạ. Vâng, và chúc cho Thanh Hải sẽ đạt được cái mong muốn đó của mình. Tuy nhiên thì ở ờ, trước mắt chúng ta phải vượt qua 10 câu hỏi trong phần thi khởi hành đã. Em đã sẵn sàng chưa nào? Dạ rồi ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với 60 giây cho phần thi khởi hành dành cho bạn Thanh Hải. 60 giây, bắt đầu. Trong các nguyên tố sau, nguyên tố chiếm số lượng ít nhất trong cơ thể người là nitơ, carbon, hydro hay phốt pho? Chính xác. Lục địa nằm xa nhất về phía nam của trái đất. Châu Úc. Sai, châu Nam Cực. Năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết tính cho một ba chấm. Có qua. Lu Clông. Đoạn trường Tân Thanh là tên chữ Hán của tác phẩm nào? truyện Kiều. Chính xác. Who invented the incandescent lamp? Đáp án là Thomas Edison. Quân giải phóng miền Nam được thành lập năm nào? 1941. Sai 1961. Hàm số y bằng sin x là hàm số tuần hoàn với chu kỳ bằng bao nhiêu? 1. Sai 2 pi. Hiện nay chính phủ nước ta gồm có bao nhiêu bộ? Bỏ qua. 18 bộ. Các chất chỉ thị pH là chất có 3 chấm thay đổi phụ thuộc vào pH. Màu. Chính xác. Ai đang giữ kỷ lục là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất ở La Liga? Pele. Đáp án trong câu hỏi cuối cùng này phải là Lionel Messi ạ. Kết thúc 60 giây trong phần thi khởi hành của mình thì Thanh Hải đã mang về cho mình 30 điểm đầu tiên. Và chúng ta sẽ cùng tổng kết điểm của các bạn thí sinh sau phần thi khởi hành. Bạn Quỳnh Trang hiện có 40 điểm, Văn Tâm hiện có 50 điểm, 30 điểm là số điểm của Đăng Dương và đây cũng là số điểm của bạn Thanh Hải. những số điểm này chỉ là khởi đầu thôi ạ. Chắc chắn điểm số của các bạn thí sinh sẽ còn gia tăng và thay đổi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay. Phần thi khám phá. Ô chữ chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là một ô chữ gồm có 14 ký tự. Và thí sinh đầu tiên sẽ đến với lượt lựa chọn hàng ngang là bạn Văn Tâm. mời Văn Tâm sẽ lựa chọn hàng ngang. Em xin lựa chọn hàng ngang thứ tư ạ. Hàng ngang số 4 là một hàng ngang gồm có hai ký tự. Hai số tự nhiên chẵn liên tiếp có tổng bằng 30, hỏi số bé là số mấy. Thời gian bắt đầu. Thời gian đã hết và chúng ta sẽ cùng theo dõi đáp án của các bạn thí sinh. Bạn Quỳnh Trang và Thanh Hải có cùng đáp án là 14. Bạn Văn Tâm có đáp án là 06 và bạn Đăng Dương có đáp án là 2. Xin chúc mừng Quỳnh Trang và Thanh Hải. 14 là đáp án đúng cho câu hỏi này ạ. Với việc trả lời ở 5 giây đầu tiên thì bạn Quỳnh Trang và Thanh Hải mỗi bạn sẽ được cộng thêm một quỹ điểm của mình là 30 điểm. Và xin mời Đăng Dương sẽ lựa chọn hàng ngang. Em thưa chị là em chọn hàng ngang số 2 ạ. Hàng ngang số 2 là một hàng ngang gồm có 4 ký tự. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ vào năm nào. Thời gian bắt đầu. Và đáp án của các bạn thí sinh sẽ là Bạn Quỳnh Trang Văn Tâm và bạn Thanh Hải có đáp án là năm 1945 và bạn Đăng Dương có đáp án là năm 1946 hai đáp án khác nhau và lại có một đáp án chính xác. Và lần này tôi phải chúc mừng bạn Đăng Dương. Năm 1946 là đáp án đúng ạ. À. Và với việc trả lời ở dây thứ 6 thì Đăng Dương sẽ được cộng thêm vào phí điểm của mình là 20 điểm. Chúng ta đã có hàng ngang số 2 được lật mở. Và xin mời Thanh Hải sẽ đưa ra sự lựa chọn tiếp theo. Thứ nhất ạ. Hàng ngang số 1 là hàng ngang gồm có 7 ký tự. Theo thuyết tam quyền phân lập của Montesquieu thì quyền lực của nhà nước hành chính được chia thành 3 chấm hành pháp và tư pháp. Thời gian bắt đầu. Thời gian đã hết và chúng ta sẽ cùng theo dõi đáp án của các bạn thí sinh. Bạn Quỳnh Trang đưa ra đáp án là Quốc hội, bạn Văn Tâm, Luật, Đăng Dương Hành Chính. Bạn Thanh Hải có lẽ rằng chưa đưa được đáp án hoàn chỉnh của mình đúng không ạ? Không có đáp án nào đúng và hàng ngang này sẽ không được lật mở. Chúng ta chỉ còn một hàng ngang số 3 nữa thôi ạ. Hàng ngang số 3 là hàng ngang gồm có 7 ký tự. Từ nào còn thiếu trong câu thơ sau? Con gặp lại, ba chấm như nay về suối cũ, cỏ đón riêng hai, chi én gặp mùa, thời gian bắt đầu. Thời gian đã hết và chúng ta sẽ cùng theo dõi đáp án của các bạn thí sinh. Cả bốn bạn đều không có đáp án trong câu hỏi này và rất tiếc hàng ngang này sẽ không được lật mở. Tuy nhiên lúc này thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu dành quyền trả lời ô chữ chủ đề từ bạn Đăng Dương sau khi cả bốn câu hỏi của chúng tôi đã được đưa ra. Và xin mời Đăng Dương sẽ đưa ra đáp án của mình em. Em là chị, đáp án của em là cầu Trương Dương. Cầu Trương Dương đủ 14 ký tự. Tuy nhiên thì rất tiếc đây cũng chưa phải đáp án mà chương trình đưa ra. Và chúng tôi sẽ dành cho các bạn thí sinh 3 giây nữa. 1 2 ta. Vâng, có lẽ rằng cơ hội trả lời ô chữ chủ đề của chúng ta ngày hôm nay chúng tôi phải à, nhớ đến các bạn cổ động viên. Và xin được mời bốn hàng ngang chúng ta sẽ lật mở trên màn hình trước ạ. Chúng ta có lập pháp năm 1946, nhân dân và 14. các bạn nào biết ô chữ chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là gì không ạ? Vâng, đã có một cánh tay dơ lên rồi. Xin mời em. Em thưa chị là câu trả lời của em là Quốc hội Việt Nam ạ. Vâng, đó chính là Quốc hội Việt Nam ạ. À, cảm ơn em và xin mời em sẽ nhận một phần quà từ à, nhà tài trợ à, sữa đậu nành Tommy Canxi. Kính thưa toàn thể quý vị, Quốc hội Việt Nam là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Quốc hội Việt Nam ra đời sau cuộc tổng tuyển cử ngày 6 tháng 1 năm 1946 và từ đó đến nay cơ quan này đã trải qua 14 khóa làm việc. Quốc hội Việt Nam có 3 chức năng chính, trong đó có chức năng lập hiến và lập pháp. Kính thưa quý vị, như vậy là các bạn thí sinh của chúng ta đã kết thúc hai phần thi đầu tiên và chúng ta sẽ cùng tổng kết điểm của các bạn thí sinh. Bạn Quỳnh Trang có 70 điểm, 50 điểm là số điểm của Văn Tâm, bạn Đăng Dương có 50 điểm và bạn Thanh Hải đang sở hữu 60 điểm. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình âm vang sứ thanh qua kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa hoặc qua trang web truyền hình thanh hóa.vn và có thể tương tác với chúng tôi qua địa chỉ fanpage facebook.com gạch chéo âm vang sứ thanh ttv. Và ngay lúc này thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những người bạn đồng hành của các bạn thí sinh qua phần thi thứ ba, phần thi tiếp sức. Thí sinh đầu tiên sẽ đến với phần thi tiếp sức là bạn Đăng Dương. Xin mời Đăng Dương sẽ giới thiệu về người bạn đồng hành của mình. Em thưa chị, người đồng hành của em là bạn Nguyễn Thị Huyền Trang ạ. Xin mời bạn Nguyễn Thị Huyền Trang. Lời đầu tiên cho phép em xin được gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe đến tất cả các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh có mặt trong trường quay ngày hôm nay. À, đến với trường quay, em là bạn đồng hành của Lê Đăng Dương. Mong rằng em và Lê Đăng Dương sẽ đạt được kết quả cao nhất. Và chúng tôi cũng chúc cho hai bạn sẽ đạt được kết quả cao nhất. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên trong phần thi tiếp xúc của bạn Đăng Dương và người bạn đồng hành của mình. Câu hỏi đầu tiên, câu hỏi số 1 có nội dung như sau. Hằng số điện môi của chân không bằng bao nhiêu? Thời gian 10 giây dành cho Đăng Dương bắt đầu. Chúng ta sẽ có 5 giây dành cho bạn Huyền Trang. Thời gian bắt đầu. Thế chị là 4 ạ. Và chúng ta sẽ cùng xem đáp án của bạn Đăng Dương ạ. 1 và 4. 1 mới là đáp án chính xác cho câu hỏi này ạ. Với việc Đăng Dương trả lời đúng trong câu hỏi này thì Đăng Dương sẽ được cộng thêm 20 điểm. Câu hỏi số 2 có nội dung như sau. Trung Du và miền núi Bắc Bộ tiếp giáp với Trung Quốc ở phía Bắc, phía Tây giáp 3 chấm, phía Nam giáp vùng đồng bằng sông Hồng. Thời gian 10 giây bắt đầu. năm giây tiếp theo, bắt đầu. Và đáp án của bạn Đăng Dương Campuchia, phía Tây giáp Lào ạ. Vâng, rất tiếc các bạn sẽ không ghi được điểm trong câu hỏi này. Câu hỏi số 3 có nội dung như sau. Cấu tạo của tế bào khí không có mép trong rất 3 chấm, mép ngoài 3 chấm. Thời gian 10 giây, bắt đầu. năm giây dành cho Huyền Trang, bắt đầu. Em cho chị là to, nhỏ và đáp án của bạn Đăng Dương ẩm khô to nhỏ và đáp án của chương trình là dày mỏng ạ rất tiếc các bạn lại không ghi được điểm trong câu hỏi này và chúng ta sẽ cùng cố gắng ở câu hỏi số 4 và số 5 nhé câu hỏi số 4 có nội dung như sau quát trong câu văn như siêu quát vô tiền hán là chỉ ai thời gian 10 giây bắt đầu 5 giây dành cho Huyền Trang, bắt đầu. Cao bóc quá. Và đáp án của bạn Đăng Dương. Cao bá quát. Với việc cả hai bạn cùng có đáp án chính xác trong câu hỏi này thì các bạn sẽ được cộng thêm vào quỹ điểm của mình là 25 điểm trong câu hỏi này ạ. Câu hỏi số 5 có nội dung như sau. SEA Games 22 tại Việt Nam là SEA Games đầu tiên có sự tham gia của quốc gia nào? Thời gian 10 giây, bắt đầu. 5 giây tiếp theo, bắt đầu. Em là chị Đào Đức ạ. Và đáp án của bạn Đăng Dương. Đông Timor. Và Đông Timor là đáp án chính xác trong câu hỏi này. Và với việc bạn Đăng Dương đưa ra đáp án đúng thì bạn Đăng Dương sẽ được cộng thêm 20 điểm sau câu hỏi này. Và kết thúc phần thi tiếp sức của mình thì Đăng Dương đã được cộng thêm vào quỹ điểm tổng số điểm là 65 điểm. À, xin mời bạn Huyền Trang sẽ nhận những phần quà lưu niệm từ nhà tài trợ VNPT Thanh Hóa và nhãn hàng sữa đậu nành Famikansi. Cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi tiếp xúc của bạn Thanh Hải. À, Thanh Hải thân mến, xin mời em sẽ giới thiệu về người bạn đồng hành của mình. thưa chị là bạn đồng hành của em là bạn Bùi Văn Minh ạ. Xin mời bạn Bùi Văn Minh. Chào chị ạ, chào các thầy cô giáo ạ, chào các bạn học sinh và các bạn thí sinh ở đây ạ. Em tên là Bùi Văn Minh ạ và em đến từ trường Tĩnh Gia Ba, em là bạn đồng hành của bạn Thanh Hải ạ. Và ờ, bây giờ các em đã sẵn sàng để bước vào phần thi này của mình chưa nào? Rồi ạ. Dạ, vâng. Chúng ta sẽ cùng đến với phần thi tiếp xúc của bạn Thanh Hải và người bạn đồng hành của mình. Câu hỏi đầu tiên có nội dung như sau. Trong các bức xạ điện từ tia X, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, ánh sáng tím thì bức xạ điện từ có bước sóng nhỏ nhất là thời gian 10 giây bắt đầu. Chúng ta sẽ có 5 giây dành cho bạn Văn Minh, thời gian bắt đầu. Tia X ạ. Và đáp án của bạn Thanh Hải sẽ là ánh sáng tím. Đã có một đáp án chính xác. Tia X là đáp án đúng trong câu hỏi này. Và với việc bạn Văn Minh có đáp án chính xác thì bạn Thanh Hải sẽ được cộng thêm 10 điểm sau câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi số 2 có nội dung như sau. Việt Nam có bao nhiêu tỉnh có đường biên giới đất liền với Trung Quốc? Thời gian 10 giây, bắt đầu. năm giây tiếp theo, bắt đầu. sáu Và đáp án của bạn Thanh Hải 5 và đáp án của chương trình là 7. Câu hỏi số 3 có nội dung như sau. Các phương pháp bón phân là bón phân qua rễ và bón phân qua 3 chấm. Thời gian 10 giây, bắt đầu. năm giây tiếp theo, bắt đầu. Qua cành. Và đáp án của bạn Thanh Hải ạ lá đã có một đáp án đúng ạ đó chính là lá và với việc thanh hải đưa ra đáp án đúng trong câu hỏi này thì thanh hải sẽ được cộng thêm vào quỹ điểm của mình là 20 điểm câu hỏi số 4 câu hỏi này có nội dung như sau câu thân em vừa trắng lại vừa tròn trích trong bài thơ nào 10 giây bắt đầu năm giây tiếp theo bắt đầu bánh trôi nước ạ và đáp án của bạn thanh hải sẽ là vâng một câu hỏi không làm khó các bạn thí sinh của chúng ta và bánh trôi nước là đáp án chính xác với việc cả hai bạn đều có cùng đáp án đúng thì à, bạn Thanh Hải sẽ được cộng thêm 25 điểm. Câu hỏi số 5. Câu hỏi này có nội dung như sau. Michael Owen từng được xem là thần đồng bóng đá nước nào? Thời gian 10 giây, bắt đầu. 5 giây tiếp theo bắt đầu. Nước Anh. Và đáp án của bạn Thanh Hải. Đức. Và lần này thì Anh là đáp án đúng trong câu hỏi này ạ. Và với việc bạn Văn Minh trả lời đúng trong câu hỏi này thì bạn Thanh Hải sẽ được cộng thêm 10 điểm và tổng số điểm bạn Thanh Hải có được sau phần thi tiếp sức là 65 điểm mời bạn Văn Minh sẽ nhận những phần quà lưu niệm từ hai nhà tài trợ VNPT Thanh Hóa và nhãn hàng sữa đậu nành Fami Camsi. Cảm ơn Văn Minh rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần thi tiếp sức của bạn Quỳnh Trang. Xin mời Quỳnh Trang giới thiệu về người bạn đồng hành của mình. Dạ, bạn đồng hành của em là bạn Nguyễn Đức Phương ạ. Xin mời bạn Nguyễn Đức Phương. Em là Nguyễn Đức Phương, học sinh lớp 11 C1 trường Trung phổ thông Vĩnh Lộc. Hôm nay em đến đây chơi với vai trò là bạn đồng hành của bạn Vũ Quỳnh Trang. Hôm nay em và bạn Quỳnh Trang sẽ cố gắng hết sức mình để đạt được điểm số cao trong phần thi này ạ. Ra hãy bình tĩnh và tự tin để đến với phần thi này của mình nhé. Câu hỏi đầu tiên trong phần thi tiếp sức dành cho bạn Quỳnh Trang và người bạn đồng hành của mình. Câu hỏi này có nội dung như sau. Khi một vật dao động điều hòa thì vận tốc của vật đó có độ lớn cực đại khi vật ở vị trí 3 chấm. 10 giây, bắt đầu. năm giây tiếp theo, bắt đầu. Cân bằng ạ. Và đáp án của bạn Quỳnh Trang. Cân bằng. Cả hai bạn có cùng đáp án và đây là đáp án chính xác. Và với việc trả lời đúng trong câu hỏi này thì Quỳnh Trang sẽ được cộng thêm vào quỹ điểm của mình là 25 điểm. Câu hỏi số 2 có nội dung như sau. Loại khoáng sản có trữ lượng lớn và chất lượng và loại tốt nhất Đông Nam Á ở Trung Du và miền núi Bắc Bộ là Thời gian 10 giây, bắt đầu. Năm giây dành cho bạn Đức Phương, bắt đầu. Than ạ. Và đáp án của bạn Quỳnh Trang. Không có câu trả lời. Than là đáp án chính xác trong câu hỏi này ạ. Và với việc bạn Đức Phương trả lời đúng trong câu hỏi này thì à, bạn Kính Trang sẽ được cộng thêm vào quỹ điểm của mình là 10 điểm. Câu hỏi số 3 có nội dung như sau. Quá trình nhận CO2 ở thực vật cam phải tiến hành vào thời gian nào trong ngày? Thời gian 10 giây, bắt đầu. năm giây tiếp theo, bắt đầu. Ban ngày ạ. Và đáp án của Quỳnh Trang. Sáng sớm Đáp án của chương trình là vào ban đêm ạ. Câu hỏi số 4 có nội dung như sau. Đoàn thị điểm đã dịch tác phẩm nào của danh sĩ Đặng Trần Côn sang chữ nôm? Thời gian 10 giây, bắt đầu. năm giây tiếp theo, bắt đầu. Qua đầu ngang. Và đáp án của Quỳnh Trang không có câu trả lời. Và đáp án trong câu hỏi này phải là trinh phụ ngâm ạ. Câu hỏi số 5, câu hỏi này có nội dung như sau. Đội tuyển bóng đá nam quốc gia nào kết thúc năm 2020 với vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA? 10 giây bắt đầu. năm giây tiếp theo, bắt đầu. Bạn Đức Phương không có đáp án và chúng ta sẽ cùng theo dõi đáp án của Quỳnh Trang. Pháp. Và đáp án của chương trình trong câu hỏi này phải là bỉ ạ. Kết thúc 5 câu hỏi sau phần thi tiếp sức của mình thì bạn Quỳnh Trang đã được cộng thêm vào quỹ điểm của mình là 35 điểm ạ. Và xin mời Đức Phương sẽ nhận những phần quà lưu niệm từ nhà tài trợ VNPT Thanh Hóa và nhãn hàng sữa đậu nành Fami Cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi tiếp sức của bạn Văn Tâm. Xin mời Văn Tâm sẽ giới thiệu về người bạn tiếp sức của mình. Dạ em thưa chị là người bạn tiếp sức của em hôm nay là bạn Nguyễn Thị Huyền Trang ạ. Xin mời bạn Nguyễn Thị Huyền Trang. Em ừ, chào chị và toàn thể quý vị khán giả và thầy cô có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Nguyễn Thị Huyền Trang. Em là bạn đồng hành của bạn Văn Tâm một cô gái rất là nhỏ nhắn và xinh xắn và à, hy vọng rằng là nhỏ nhưng có võ và chúc cho các em sẽ hoàn thành phần thi này thật tốt câu hỏi đầu tiên trong phần thi tiếp sức của bạn văn tâm câu hỏi này có nội dung như sau một sóng điện từ lần lượt lan truyền trong các môi trường nước chân không thạch anh và thủy tinh tốc độ lan truyền của sóng điện từ này lớn nhất trong môi trường nào thời gian 10 giây dành cho văn tâm bắt đầu 5 giây tiếp theo bắt đầu. Chân không ạ. Và đáp án của bạn Văn Tâm sẽ là chân không. Hai đáp án giống nhau và cũng giống với đáp án của chương trình ạ, đó chính là chân không. Và với việc cả hai bạn cùng có đáp án chính xác trong câu hỏi này thì ờ, bạn Văn Tâm sẽ được cộng thêm vào quỹ điểm của mình là 25 điểm. Câu hỏi số 2 có nội dung như sau. Tỉnh nào của nước ta vừa có cửa khẩu đường biển, vừa có cửa khẩu đường bộ với Trung Quốc? Thời gian 10 giây, bắt đầu. năm giây tiếp theo, bắt đầu. Lạng Sơn ạ. Và đáp án của bạn Văn Tâm sẽ là Quảng Ninh. Quảng Ninh mới là đáp án đúng trong câu hỏi này. Và với việc bạn Văn Tâm đưa ra đáp án đúng thì Văn Tâm sẽ được cộng thêm vào quỹ điểm của mình là 20 điểm. Câu hỏi số 3. Câu hỏi này có nội dung như sau. Vào buổi sáng sớm và buổi chiều, ánh sáng chứa nhiều tia màu gì? Thời gian 10 giây, bắt đầu. 5 giây tiếp theo, bắt đầu. Bạn Huyền Trang không có đáp án và chúng ta sẽ cùng theo dõi đáp án của bạn Văn Tâm tím. Đáp án của chương trình phải là tia đỏ. Câu hỏi số 4. Câu hỏi này có nội dung như sau. Tiền thân của truyện ngắn Vợ Nhặt là tiểu thuyết nào? 10 giây, bắt đầu. năm giây tiếp theo, bắt đầu. Và đáp án của bạn Văn Tâm sẽ là làng Vũ Đại ngày ấy. Đáp án chính xác phải là xóm ngụ cư. Câu hỏi số 5. Câu hỏi này có nội dung như sau. SEA Games 31 là lần thứ mấy Việt Nam đăng cai tổ chức một kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á? Thời gian 10 giây bắt đầu. năm giây tiếp theo bắt đầu. năm ạ. À và đáp án của bạn Văn Tâm. 2. Đây là đáp án hoàn toàn chính xác ạ. Lần thứ hai ạ. Và với việc bạn Văn Tâm trả lời đúng trong câu hỏi này thì Văn Tâm sẽ được cộng thêm vào quý điểm của mình là 20 điểm. Và kết thúc phần thi tiếp sức của mình thì Văn Tâm đã được cộng tổng số điểm của mình là 65 điểm. Xin chúc mừng Văn Tâm. Và xin mời bạn Huyền Trang sẽ nhận những phần quà lưu niệm từ hai nhà tài trợ VNPT Thanh Hóa và nhãn hàng sữa đậu nành Famicansi. Cảm ơn em đã đến với chương trình hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là các bạn thí sinh của chúng ta đã đi qua 3 phần thi trong cuộc thi ngày hôm nay và chúng ta sẽ cùng tổng kết điểm uh, số điểm hiện tại của các bạn thí sinh. Bạn Quỳnh Trang có 105 điểm. 115 điểm là số điểm của bạn Văn Tâm và Đăng Dương. Bạn Thanh Hải có 125 điểm. Vâng, với số điểm này thì chúng ta chưa thể chắc chắn một điều gì, chưa thể khẳng định được ai sẽ là người về đích đầu tiên đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thi cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay, phần thi chinh phục. Thí sinh đầu tiên sẽ đến với phần thi chinh phục là bạn Thanh Hải. Em tôi chỉ là khoa học xã hội 20 điểm ạ. Câu hỏi này có nội dung như sau. Nhà thơ nào đã viết, xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước, chỉ cần trong xe có một trái tim. Thời gian bắt đầu. Thời gian đã hết và chúng ta sẽ có 5 giây cho ba thí sinh còn lại. Thời gian bắt đầu. Xin mời bạn Quỳnh Trang. Dạ, Phạm Tiến Duật ạ. Bài thơ về tiểu đội xe không kính của nhà thơ Phạm Tiến Duật ạ. Vâng, đó là đáp án đúng trong câu hỏi này. và với việc bấm chuông giành quyền trả lời và đã đưa ra đáp án chính xác thì bạn Quỳnh Trang sẽ được cộng thêm 10 điểm. Và số điểm này được chuyển từ quỹ điểm của bạn Thanh Hải ạ. Và bây giờ chúng ta cũng sẽ đến với lượt lựa chọn đầu tiên của bạn Quỳnh Trang. Dạ em chọn gói khoa học tự nhiên 10 điểm ạ. Câu hỏi này có nội dung như sau. Ve sầu kêu vào mùa hè oi ả, ếch đực kêu vào mùa sinh sản là tập tính gì? Thời gian bắt đầu. Sinh sản ạ. Đáp án mà bạn Quỳnh Trang đưa ra chưa chính xác. Chúng ta sẽ có 5 giây cho ba thí sinh còn lại. Thời gian bắt đầu. Xin mời Văn Tâm. Em thưa chị, câu trả lời của em là tập tính bẩm sinh ạ. Đó mới là câu trả lời chính xác trong câu hỏi này ạ. Và với việc bấm chuông dành quyền trả lời và đã đưa ra đáp án chính xác thì bạn Văn Tâm sẽ được cộng thêm 5 điểm và số điểm này được chuyển từ quỹ điểm của bạn Quỳnh Trang. Chúng ta đang có một sự giật đuổi về điểm số rất là xít sao ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thi chinh phục của bạn Văn Tâm. Em xin lựa chọn ờ, gói khoa học tự nhiên 20 điểm ạ. Câu hỏi này có nội dung như sau. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm hai chữ số? Thời gian bắt đầu. Câu trả lời của em là 256 số ạ. Câu trả lời của em là 16 ạ. Đã có sự thay đổi đáp án. Từ một số rất lớn chuyển thành một số rất bé. Và sự thay đổi này là hoàn toàn chính xác. Vâng, 16 là đáp án đúng trong câu hỏi này. Và với việc đưa ra đáp án chính xác thì bạn Văn Tâm sẽ được cộng thêm vào quý điểm của mình 20 điểm. Và chúng ta sẽ cùng đến với lần lựa chọn đầu tiên của bạn Đăng Dương. Xin mời Đăng Dương. Thưa chị là em chọn gói khoa học tự nhiên 20 điểm. Câu hỏi này có nội dung như sau. Một mạch của gen có A cộng T bằng 570 nucleotide, gen dài 646 nanomet. Tỷ lệ từng loại nucleotide của gen trên là thời gian bắt đầu. 30% và 70%. Đáp án mà bạn Đăng Dương đưa ra chưa chính xác. Chúng ta sẽ có 5 giây cho ba thí sinh còn lại. Thời gian bắt đầu. không có bạn nào bấm chuông và đáp án đúng trong câu hỏi này phải là A bằng T bằng 15%, G bằng X bằng 35%. Chúng ta sẽ cùng đến với lượt lựa chọn thứ hai dành cho bạn Thanh Hải. Xin mời em. Khoa học tự nhiên 20 điểm ạ. Câu hỏi này có nội dung như sau. Kim loại sắt tác dụng với dung dịch nào sau đây tạo ra muối sắt 2, AgNO3 dư, CuSO4 dư, MgSO4, hay HA hay H2SO4 đặc nóng dư. Thời gian bắt đầu. Anh chị là MgS4 ạ. Đáp án bạn Thanh Hải đưa ra chưa chính xác, 5 giây cho ba thí sinh còn lại. Bắt đầu. Đáp án trong câu hỏi này là CuSO4 dư ạ. Được lựa chọn thứ hai của Quỳnh Trang rồi, xin mời em. Em thưa chị là em chọn gói nghệ thuật thể thao tiếng Anh 20 điểm ạ. Câu hỏi nghệ thuật thể thao tiếng Anh 20 điểm và bây giờ thì xin mời các bạn thí sinh và quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một clip tiếng Anh sau đây. Hello, I'm Kelly from Achievers English Center in Tangwa City. Every day when I have leisure time, I often read books and watch tennis on the television. As you know, there are four annual tennis Grand Slam tournaments, such as the Australian Open, the Roland Garros, and the US Open. Hmm. I can't remember the name of the last one. Could you tell me the name of the remaining tournament? Good luck! Thời gian bắt đầu! Bạn Quỳnh Trang không có đáp án và chúng ta sẽ có 5 giây cho ba thí sinh còn lại. Thời gian bắt đầu! Xin mời Văn Tâm. Em thưa chị, câu trả lời của em là ATP World Tour Final ạ. Quan tâm thân mến, có lẽ rằng em đã nghe được uh, trong clip vừa rồi cô giáo đã nói gì đúng không? Uh, chúng ta đã nghe được cô giáo nói rằng là uh, cô giáo đã nhắc tới những cái giải quần vợt nổi tiếng như thế giới và bốn giải quần vợt trong hệ thống Grand Slam đó là Australia mở rộng, Roland Garros Mỹ mở rộng và cô giáo có hỏi rằng là giải đấu còn lại có tên là gì? Đó phải là Wimbledon. Vâng, kính thưa quý vị, với việc bấm chuông dành quyền trả lời ở câu hỏi 20 điểm tuy nhiên chưa có đáp án chính xác thì bạn Tân Tâm sẽ bị trừ đi 10 điểm. Số điểm của bạn Quỳnh Trang sẽ được giữ nguyên ạ. Và Văn Tâm đây cũng là lượt lựa chọn tiếp theo của em rồi. Xin mời em. Em xin lựa chọn chọn gói ờ, khoa học tự nhiên 10 điểm có ngôi sao hy vọng ạ. Câu hỏi này có nội dung như sau. Điền số tiếp theo vào dãy sau. 1 3 6 10 15. Thời gian bắt đầu. Câu trả lời của em là 21 ạ. 21 là đáp án hoàn toàn chính xác. Và với việc trả lời đúng trong câu hỏi này thì bạn Văn Tâm sẽ được cộng thêm vào quý điểm của mình là 20 điểm. Đăng Dương. Xin mời em. Chị, uh, em chọn nghệ thuật thể thao tiếng Anh 10 điểm có ngôi sao hy vọng. Câu hỏi này có nội dung như sau. Quốc gia duy nhất có cả đội tuyển nam và đội tuyển nữ đều giành chức vô địch bóng đá thế giới. Thời gian bắt đầu được không bạn đưa ra đáp án tuy nhiên thì tôi thấy gương mặt của bạn có vẻ chưa chắc chắn lắm đúng không tuy nhiên đây là đáp án hoàn toàn chính xác ạ và với việc trả lời đúng trong câu hỏi này thì Đăng Dương sẽ được cộng thêm vào quý điểm của mình 20 điểm. Chúng ta đang có một sự giật đuổi tỷ số rất là xít sao và gay cấn và đây đã là lượt lựa chọn cuối cùng, lượt lựa chọn thứ ba rồi. Thanh Hải, em vẫn đang còn quyền sử dụng ngôi sao hy vọng. Em chỉ là nghệ thuật thể thao tiếng Anh 10 điểm ngôi sao hy vọng. Câu hỏi này có nội dung như sau. Giải thưởng điện ảnh Cánh Diều Vàng được trao lần đầu tiên vào năm nào? Thời gian bắt đầu. 1991 ạ. À? Đáp án bạn Thanh Hải đưa ra là năm 1991. Đây chưa phải đáp án chính xác. 5 giây cho ba thí sinh còn lại bắt đầu Đáp án cho câu hỏi này phải là năm 2003 Và với việc đặt ngôi sao hy vọng cho câu hỏi 10 điểm và chưa có đáp án chính xác thì bạn Thanh Hải sẽ bị trừ đi 10 điểm cho câu hỏi này Vì Trang thân mến, xin mời em sẽ đưa ra sự lựa chọn cuối cùng của mình Em chọn gói khoa học xã hội 20 điểm có ngôi sao hy vọng Câu hỏi này có nội dung như sau Hãy cho biết tên của phong trào thanh niên được phát động trong năm 1965 ở miền Nam. Thời gian bắt đầu. Thanh niên làm theo lời bác ạ. Đáp án mà bạn Quỳnh Trang đưa ra chưa chính xác. 5 giây cho ba thí sinh còn lại. Bắt đầu. Xin mời Văn Tâm. Em thưa chị, câu trả lời của em là phong trào ba sẵn sàng ạ phong trào ba sẵn sàng là ở miền Bắc. Còn ở miền Nam, đó là phong trào năm sung phong. Rất tiếc, ở trong câu hỏi này thì tôi phải trừ điểm của cả hai bạn thí sinh ạ. Bạn Quỳnh Trang của việc đặt ngôi sao hy vọng sẽ bị trừ đi 20 điểm và bạn Văn Tâm bấm chuông giành quyền trả lời tuy nhiên không có đáp án chính xác sẽ bị trừ đi 10 điểm. Và bây giờ sẽ là sự lựa chọn của Văn Tâm. Xin mời em. Bạn Đăng Dương đang có số điểm bám đuổi em rất là xít sao. Em xin lựa chọn uh, Câu 20 điểm gói khoa học xã hội ạ. Câu hỏi này có nội dung như sau. Nguyễn Đình Thi được trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật vào năm nào? Thời gian bắt đầu. Trả lời của em là năm 1996 ạ. Năm 1996, một đáp án rất là ngập ngừng. Bạn Văn Tâm không nhìn tôi nhưng mà ba bạn thí sinh thì đều nhìn và đây là đáp án hoàn toàn chính xác. Vâng. Với việc trả lời đúng trong câu hỏi này thì Văn Tâm đã gia tăng số điểm của mình và đã vươn lên 160 điểm rồi. Xin mời Đăng Dương. Em chọn 30 ạ, khoa học xã hội ạ. Câu hỏi 30 điểm thuộc lĩnh vực khoa học xã hội dành cho bạn Đăng Dương có nội dung như sau. Trên thế giới, chỉ có 3 quốc gia được bao quanh hoàn toàn bởi quốc gia khác. Hai trong số đó đều cùng nằm trong lòng Italy bạn hãy cho biết đó là hai quốc gia nào. Thời gian bắt đầu. Hà Lan và Bạn Đăng Dương chưa có đáp án và 5 giây cho ba thí sinh còn lại. Bắt đầu. Xin mời Văn Tâm. Em thưa chị, câu trả lời của em là Vatican và Monaco. Rất tiếc, đáp án mà Văn Tâm đưa ra không chính xác ạ. Đáp án đúng trong câu hỏi này phải là San Marino và Vatican ạ. Và với việc bấm chuông giành quyền trả lời, tuy nhiên thì chưa có đáp án chính xác trong câu hỏi 30 điểm thì Văn Tâm sẽ bị trừ đi 15 điểm. Thì thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã kết thúc 4 phần thi trong chương trình ngày hôm nay và chúng ta sẽ cùng tổng kết điểm của các bạn thí sinh. Bạn Quỳnh Trang có 90 điểm, bạn Văn Tâm có 145 điểm, bạn Đăng Dương có 135 điểm và 105 điểm là số điểm của bạn Thanh Hải. Và như vậy là chúng ta đã tìm ra người giành giải nhất trong cuộc thi ngày hôm nay. Đó là bạn Văn Tâm đến từ trường trung học phổ thông Tĩnh Gia Ba. Bây giờ thì xin mời Văn Tâm, chúng ta sẽ cùng bước lên phía trước để à, bốc ngôi sao à, để xem xem là em sẽ góp mặt trong à, vòng so tài mấy. Xin mời em. đời cùng đến đây cùng nhau chơi mà học số 2 ạ à, chúng ta sẽ cùng gặp lại bạn Văn Tâm trong vòng so tài 2 và kính thưa quý vị đến lúc này thì chúng tôi cũng đã xác định được 4 thí sinh ờ, sẽ góp mặt trong vòng so tài 2 đó là bạn Lê Xuân Giao đến từ trường trung học phổ thông Thạch Thành 2 bạn Lê Sĩ Nhật Minh đến từ trường trung học phổ thông Triệu Sơn bạn Nguyễn Xuân Lộc đến từ trường trung học phổ thông Thọ Xuân 5 và bạn Nguyễn Văn Tâm đến từ trường trung học phổ thông Tĩnh Gia Ba. Vâng và ngay bây giờ thì à, xin được trân trọng kính mời đại diện hai nhà trường trường trung học phổ thông Tĩnh Gia Ba và trường trung học phổ thông Vĩnh Lộc sẽ lên sân khấu để nhận quà lưu niệm từ ban tổ chức của chương trình. Xin được trân trọng kính mời bà Mai Việt Hà, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Phó trưởng ban tổ chức Game Show Âm văn Diệu Thanh năm thứ 15 sẽ lên trao quà lưu niệm dành cho hai nhà trường. Quà lưu niệm dành cho hai nhà trường đó là chiếc đồng hồ treo tường có biểu tượng của chương trình âm Văn Sứ Thanh. Và một lần nữa thì thay mặt cho ban tổ chức chương trình, xin được trân trọng cảm ơn trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia Ba và trường Trung học phổ thông Vĩnh Lộc đã có thí sinh tham dự cuộc thi âm Văn Sứ Thanh ngày hôm nay. Bây giờ thì xin mời cả bốn bạn thí sinh, chúng ta sẽ cùng bước lên phía trước để nhận giải. Xin mời các em. Kính thưa quý vị và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần trao giải ba dành cho bạn Quỳnh Trang đến từ trường Trung học phổ thông Vĩnh Lộc và bạn Thanh Hải đến từ trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia Ba. Xin được trân trọng kính mời ông Trịnh Trọng Nam, Phó trưởng phòng giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa sẽ lên sân khấu để trao phần thưởng cho các thí sinh giành được giải ba trong cuộc thi ngày hôm nay. Phần thưởng cho thí sinh đạt giải ba của vòng thi nhận diện là tiền thưởng trị giá 2 triệu đồng. Vâng và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay nữa cho bạn Quỳnh Trang và Thanh Hải ạ. Và ngay bây giờ sẽ là phần trao giải nhì dành cho bạn Đăng Dương đến từ trường Trung học phổ thông Vĩnh Lộc. Xin được trân trọng kính mời ông Bùi Ngọc Toàn, trưởng phòng văn nghệ thể thao Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, thành viên ban tổ chức game show âm văn giờ thanh năm thứ 15 sẽ lên sân khấu để trao phần thưởng cho bạn Đăng Dương. Phần thưởng cho thí sinh đạt giải nhì của vòng thi nhận diện là tiền thưởng trị giá 3 triệu đồng và ngay bây giờ là thời khắc chúng ta sẽ cùng tôn vinh người giành giải nhất trong cuộc thi ngày hôm nay đó là bạn Văn Tâm đến từ trường trung học phổ thông Vĩnh Gia Ba. Xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Thái Sơn, Phó Giám đốc Kinh doanh VNPT Thanh Hóa. Trân trọng kính mời ông Đỗ Tấn Tài, đại diện nhãn hàng Famicansi, công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy sẽ lên trao phần thưởng dành cho bạn Văn Tâm, thí sinh giành giải nhất trong cuộc thi ngày hôm nay cùng với vòng nguyệt quế dành cho người chiến thắng cúp lưu niệm, bạn Văn Tâm còn nhận được tiền thưởng trị giá 5 triệu đồng. Xin lời chúc mừng Văn Tâm. Trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Thái Sơn và ông Đỗ Tấn Tài. Kính thưa quý vị, cùng với giải thưởng của ban tổ chức thì thí sinh được giải nhất tại vòng thi nhận diện cũng sẽ được nhận thêm một suất học bổng trị giá 10 triệu đồng do nhãn hàng Famicancy trao tặng. Và cả bốn bạn thí sinh của chúng ta cũng sẽ nhận những phần quà lưu niệm từ nhãn hàng sữa đậu nành Famecansi. Và trân trọng kính mời ông Đỗ Tấn Tài, đại diện nhãn hàng Famecansi, công ty sữa đậu nành Việt Nam Vinasoi sẽ trao quà lưu niệm cho cả bốn bạn thí sinh và học bổng 10 triệu đồng dành cho bạn Văn Tâm. một lần nữa xin chúc mừng văn tâm và cảm ơn các bạn thí sinh còn lại quý vị và các bạn thân mến như vậy là chúng ta đã tìm ra được chủ nhân cho chiếc vòng nguyệt quế ngày hôm nay xin được trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu sở giáo dục và đào tạo thanh hóa cảm ơn các nhà tài trợ vnpt thanh hóa nhãn hàng sữa đậu nành famicamsi ba tác động chắc khỏe xương dược phẩm tâm bình thép hòa phát và công ty cổ phần xi măng sen bìm sơn đã đồng hành cùng chương trình còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại